bên ven bờ hiền lương chiều nay ra đứng trong về mắt đường tình quê mắt đường tình quê xa xa đoàn thuyền nào buông căng theo gió suối dòng bỗng trong sương mù không gian trầm lặng nghe câu hò hò ơi ơi thuyền ơi thuyền ơi có nhớ bên cha bên